vời và tôi lên là tôi bốc toàn đúng người đấy rồi ok tuyệt vời và anh Tùng anh Tùng anh bảo là anh Tùng bốc thì sẽ chắc chắn là sẽ vào vòng 40 anh xem nào nguyên nhân quà nữa các anh nhỉ giờ em sẽ bốc 5 vé nhưng mà em để lại vé cuối cùng còn em đọc tên bốn vé trước vé cuối cùng là vé nhận giải nhá vé bốc năm vé nhưng mà bé cuối cùng là bé nhận giải đấy chính em ban tổ chức là bốc năm bé nhưng mà để các anh chị có thống nhất với phương án mà tiên tùng đưa ra không ạ được không ạ được cho chào món này ạ rồi vâng, thống nhất là bốc năm bé mà sẽ chúng ta sẽ tính bé cuối cùng anh cùng công bố chúc mừng anh vũ trọng hùng chia buồn anh đã nhận được giải nhất ngày hôm nay nhưng mà nhưng mà giải nhất này là phải để lại ai có mã số là đuôi là 093 này chúc mừng à, chị Nguyễn Thị Tươi phòng Bắc Ninh 35 vào họp tiếp hôm nay là có toàn vé 35 thôi chúc mừng một cô giáo mầm non hiện tại là đang ngủ nó rất là sâu nhưng hôm nay vẫn có mặt chúc mừng em Nguyễn Thị Tuyết và Hoàng chúc mừng ai có mã số là 524 555 55 3524

mời ờ, và chúc mừng bạn Phạm Thị Mai có mã số là 101945 phòng Bắc Ninh 40. Ban tổ chức xin mời lên sân khấu anh Nguyễn Đức Tuấn, giám đốc phát triển kinh doanh sẽ lên trao giải nhất cho người may mắn nhất. Xin mời chị Nguyễn Đức Tuấn xin các chị một tràng pháo tay dành cho người may mắn nhất trong buổi đầu tiên được không ạ? Okay. Và thưa anh chị, trong giải đầu tiên Ban tổ chức muốn nhận được một cái tay giơ lên xung phong giúp ban tổ chức bốc giải khuyến khích đi ạ, 10 giải khuyến khích đầu tiên ạ. Anh chị nào ạ? Ok, xin mời anh ạ, tuyệt vời quá. Anh chị nào muốn nhận giải đầu tiên? đáo cho lắm tuy nhiên nhưng mà trong quá trình bốc là anh hùng cũng nhắm mắt rồi ạ nhắm mắt đưa tay không phải nhắm mắt đưa chân các chị có đồng ý để anh hùng công bố luôn không ạ và vâng, xin mời một tràng pháo tay để chúc mừng cho 10 anh chị đầu tiên đã đạt giải anh chị em ơi thấy đâu thấy đâu nào rồi số phiếu đầu tiên xin được chúc mừng Nguyễn Thị Lập, Hồng Văn Ninh Quyết tâm vào đây không ạ? À? Nếu như sau 30 giây sau 30 giây mà không đặt vào không ạ là sẽ phải điều lên cái bốc lại chúng ta. À. Thế này là nhờ ban thư ký nhá, nhờ ban thư ký ghi lại nhá. Rồi, Nguyễn Thị Lộc, phòng Bắc Ninh 30. Thiếu số 2. xin chúc mừng một bạn ở vòng Bắc Ninh ba mươi toàn Đức ở vòng Bắc Ninh 30 ạ xin chúc mừng chị Lê Tiểu ấy thiếu tiếp theo thiếu tiếp theo thuộc về phòng Bắc Ninh tám ạ xin chúc mừng chị Nguyên đào hồng bắc ninh không ờ, tám xin chúc mừng và chia buồn với chị trần chị trần thị năng không được ở phòng sau chị trần thị năng dạ, Hiếu tiếp theo thuộc về phòng Bắc Ninh 30 Anh Nguyễn Ngọc bốn bốn năm tám bảy không Đấy, thì nó mới được Đúng không? Rồi, xin phép vợ chồng Dũng Quy Ok, tuyệt vời quá Xin uh, chúc mừng vợ chồng Dũng Quy Ban tổ chức tiếp tục xin được mời các anh chị có tên trên vừa may mắn chúng giải khuyến khích của Nemo sinh nhật văn phòng. Mời các anh chị chúng ta khẩn trương di chuyển lên sân khấu Dạ vâng, xin mời ạ. Ban tổ chức xin được nhắc lại 10 vé đầu tiên, một là anh Nguyễn Huy Hùng tặng lại vé cho vợ chồng anh Dũng Nga. Thứ hai là chị Phạm Thị Nụ, ba chị Nguyễn Thị Hải, bốn anh Nguyễn Ngọc Nam, năm chị Trần Thị Năng, sáu chị Nguyễn Thị Hải tiếp tục, 7. Chị Nguyễn Thị Huế 8. Anh Nguyễn Huy Hùng 9. Chị Nguyễn Thị Đô Và 10 là chị Nguyễn Thị Lập Anh Hùng là bốc được hai vé trong mặt đầu tiên thì tuy nhiên do ý kiến cá nhân của anh Hùng là muốn cho nhà ý tặng lại một vé cho vợ chồng anh chị Dũng Nga thì sau đây là xin mời 我们家都干净了。 vai nhá rồi ba cái rồi xin phép tổ chức mình gặp luôn đúng có đặt không xóa rồi này thôi không người khác nhé rồi xin chúc mừng người hùng người thứ hai lại là 41 ạ cái số mã số khá là to 858 103 7858 chúc mừng Nguyễn Thị Lành ạ tư vấn mới Nguyễn Thị Lành rồi xin mời anh còn ai đây à số phòng rất to từ dưới đi lên số phòng là 08 rồi 287 8 2 chúc mừng gì biết gì đó ba người đặt à, giải ba xin mời à, ba anh chị cảm à, vâng, với giải ba này thì ban tổ chức cũng xin được trân trọng giới thiệu kính mời chị ngô thị đã giám đốc văn phòng và thầy phạm thị hồng chuyên viên huấn luyện sẽ thay mặt ban giám đốc công ty trao thưởng giải ba cho các anh chị may mắn trong buổi sáng ngày hôm nay xin được chúc mừng các anh chị chị Điệu chúng ta đã may mắn trong buổi sáng ngày hôm nay đạt giải ba của chương trình sinh nhật văn phòng chưa ạ? Cảm ơn chị đã cảm ơn thầy Hùng ạ. Thưa anh chị, chúng ta còn một còn hai giải nữa và ngay sau đây chúng ta sẽ tiến hành mốc giải nhì mỗi giải là một mồi áp suất cao cấp các chị có đồng ý với tôi là mời GAD bước không ạ? Dạ vâng, xin một tràng pháo tay để dành cho GAD sẽ giúp ban tổ chức tốt giải nhì trong buổi sáng ngày hôm nay ạ. Bắc Kinh 8 vẫn trượt hết rồi em. Anh Hùng ơi! À, các anh chị có anh Hùng không đâu? À, không đâu lắm. À, các anh chị có anh Ba đâu? Không, ở đây. Hết rồi. Hết rồi. 你看，今天给你打一 Bye. hai giải nhì ở đây chị Hoài chị bảo hôm nay là cô thương đấy chứng tỏ là các anh chị khác là cô chưa thương một tràng một tay cho hai giải nhì của chúng ta ok Thank you. Hùng ơi Hùng ơi Hùng ơi Thưa anh chị em Cơ hội cuối cùng trong buổi sáng ngày hôm nay Dành cho một người duy nhất Và ban tổ chức cũng mong muốn rằng Giải này sẽ thuộc về bọn anh chị Đương nhiên là may mắn nhất đúng không ạ Chúc mừng anh chị nào may mắn nhất trong buổi sáng ngày hôm nay nha và ban tổ chức xin được kính mời trên sân khấu anh Nguyễn Đức Tuấn giám đốc phát triển kinh doanh văn phòng Tiên Du và Bắc Ninh 2 sẽ giúp ban tổ chức bốc giải nhất trong buổi sáng ngày hôm nay xin mời anh ạ ờ, xin cảm ơn MC ờ, xin mời ờ, ban tổ chức uh, cho anh xem cái uh, món quà cái giải đặc biệt này trước rồi trước khi được không Đấy, còn nào muốn là những cái món quà này chị em chia đôi không anh chị em nhìn thế này không ạ à, xin thưa anh chị em đây là một uh, con anh phát uh, thương hiệu samsung à, nhìn rất là ngon đấy nhìn rất là ngon xịn sò camera độ chấm này rất là cool và sắc nét đây rồi tí nữa mình sẽ xem những tiết tố hình sau rồi vâng, bây giờ là đi vào vòng tí là xem là đến cái phòng nào sẽ nhận những phần quà này đây anh chị em trên tay nay thì còn đang cầm một cái ờ, phiếu đặc biệt nhất trong chương trình ngày hôm nay wow xin hỏi phòng nào muốn nhận quà này chị em phòng khám đâu vừa hôm qua giải ờ, nhì sao phải chị em rất nhiều rồi ai phòng tám muốn nhận quà nha. Rồi à? chị buồn cùng chị cứ ngồi đây ăn tiếp đi chị ơi à, <laughs> phòng 40 mươi đâu đang làm gì đấy chị em chúc mừng chị em mình đã gần đặt cái phần quà này bốn mươi ờ, hai đâu bốn mươi đâu bốn hai đâu vâng. bốn hai ngày cổ vũ cho chị em tiếp nhé đó xin được chúc mừng học viên tây bắc minh bốn mươi một chưa biết là ai cả phiếu ờ, uh, nay có một với chị em có họ thi có chữ thi ở trong này à, à, xin hỏi là ai họ lê ai họ lê à, là ai họ lê khác được không không à đây kia không phải các nhiều họ lê lắm và xin được chúc mừng anh chị em có số điện thoại là 0983 0983 chín bốn bốn một tám năm và xin được chúc lê thị hoài đây là đôi tình này sắm đấy đừng hết được tay xin mời chị Lá xin mời thầy hùng Hết rồi. À, xin mời anh Trương Khánh Tùng bên trên này chúc mừng cho anh chị em của phòng kinh doanh Bắc Ninh 41 chị Lê Thị Hoài. Đấy anh chị em nhá, Lê Thị Hoài luôn nha. Chia đôi nhá, chia đôi nhá, chia đôi nhá. Em em rồi đấy. Chia lái, chia lái sang Anh chị ơi, em ờ, để ý rồi. thứ ai mà đặt nhóm ưu tú với này là cá nhân ưu tú là có cơ hội trúng giải cao. Như chị Đô, phía trước đúng không ạ? thôi bốn nhảy chương trình lễ tổng kết kinh doanh quý 3 và phát động kinh doanh quý 4 năm 2021 đã thành công tốt đẹp. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới toàn thể quý vị anh chị và các bạn đã không quản đường xa xa xôi, đã không quản thời tiết phức tạp, đã đến dự để chương trình chúng ta thành công tốt đẹp. Và một lần nữa thay mặt ban giám đốc công ty cũng như là ban tổ chức Xin kính chúc các anh chị có một sức khỏe dồi dào, thành công mới trong quý 4 tới đây. Và một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn ạ.